xem bao nhiêu cây nhá một cây hai cây này ba cây này bốn cây năm cây sáu này wow đủ luôn 열쇠 à nè 감사합니다 이렇게 찾아가지고 하면 ok mình sẽ làm từ từ ở cái dãy này mình nghĩ là còn đang rất nhiều dưới đây Xin chào cả nhà nhé Bây giờ thì mình đang ở chỗ cái vườn sâm này Và mình thấy ở đây là những cái cây sâm người ta Vườn sâm này chắc người ta không trồng nữa, nên là người ta đào lên người ta bỏ ở đây rồi Và Rất là nhiều sâm ở đây và hôm nay thì dừng ở đây mót sâm chút nhé Đấy có rất là nhiều sâm nhỏ đây Đây này Đây những loại sâm này này sâm này chắc được 2 năm quá rồi người ta nướng người ta bỏ ở đây ở đây nhiều lắm wow và mình nghĩ rằng ở dưới cái lớp đất này thì còn những cái củ còn đang nhỏ đang còn sử dụng được này nên là đào thử xem là có không nhá để đem về mình trồng quá là nhiều luôn cả nhà đây cho cả nhà xem đây là những củ sâm wow này chắc là người ta trồng nó không hiệu quả nên là người ta đào lên rồi người ta bỏ đây này. người ta cày bỏ hết rồi đây có rất là nhiều quá là nhiều luôn bây giờ thì mình cũng thử đào một chút xem nó như thế nào Nhé. Ôi. đây này đây củ này còn nguyên luôn này nó trồng có sống nữa wow rất là nhiều rồi mình sẽ đào một lúc rồi mình sẽ cho mọi người cùng xem nhé hôm nay là không đi nhặt ve chai nữa mà là hôm nay là đi nhặt sâm mình đi nhặt sâm liên tục đây, cắm vườn sâm này. đây này đây giải rác người ta nhấn lên hết cái khu này này hình như là đây là ai ra đào thử xem hay gì ấy nên là dọc cái này vẫn đang còn rất là nhiều cái này máy cày người ta cày lên rồi người ta cày lên cái này là rồi củ sâm nó như thế nào ở bên Hàn Quốc này thì củ sâm thì giống như củ khoai mình giá bán sâm ở bên này thì cũng sẽ rẻ thôi ui ừ. giời à, đây cả nhà xem này những củ này này oh, củ này lên mầm nữa okay. à. oh. à lên cả nhà lên mầm này được đó được được được cái này là được em về mình trồng này những củ này còn đang tươi mình sẽ đặt máy quay đây mình coi cho cả nhà xem là mình đào như thế sâm này Được chưa Đoạn này Nhiều ghê đứt mất rồi cả nhà wow trời Đấy, cũng mánh rồi mình nghĩ nếu cái này mà mình chỉ cần đi nhặt về để mình nấu nước uống thôi thì cũng không được này bởi vì những cái này là toàn sâm nó giống như sông phơi khô luôn rồi nên là mình có thể nhặt ở đây về mình về nấu nước uống cũng được này, quá trời luôn mình nghĩ là mình nhặt về cho mọi người nấu nước uống này. Đây là giống như sâm phơi khô ấy Wow, ở đây quá trời luôn Trời ơi trời Sâm là sâm cả tiếc thế ô cái này còn tươi luôn này nó dọc theo cái này này nhà xem này dọc theo này là toàn sâm mà nó, nó cày lên này khô hết rồi nó giống như sâm với khô ấy bạn này mới nhiều này quá trời rồi trúng mánh trúng mánh đó không à đây này để cả nhà thấy những cây nhỏ này không đây này, lên này này mình sẽ đào đến những cây nhỏ này vì mình trồng này đây này đây này đây ba cây ô đoạn này này đây này đoạn này nhiều lắm này đoạn này nữa trời trời trời đây chúng mánh rồi chúng mánh rồi được rồi được rồi mình sẽ đào hết những số này về mình trồng hôm nay trúng máy nha cả nhà thật sự là đây này đó ôi cây này nó bị đứt nhưng mà nó vẫn lên nhé để mình xem có đoạn này này rồi chúng máy rồi hôm nay thực sự là à, chúng là cái vườn sâm này rồi bây giờ thì mình sẽ đào cho này cho cả nhà cùng xem bây giờ mình sẽ đào mấy cây này cho cả nhà cùng xem nhé đây quá trời luôn rồi wow đây dưới kia một đống luôn cả nhà trời ơi trời này. cẩn thận không là ui gãy mất cây rồi tại vì nó ở đây quá là nhiều nên là mình không biết là nó ở chỗ nào đưa tay vào là có thể là nó gãy mất nhá nên là cứ phải từ từ thôi gãy được hết khu này à? Ôi, Ôi rễ sâu thế Đừng biết tỉa ừ. Quá đẹp Sâu lắm à, Sâu mà tít thế này luôn ừ. Đúng không? Ok, ok lắm cả nhà Những cụ sâu này cái này thì mình mà lấy dìu mình đào thì được nhưng mình sợ nó đứt mất cái ghế nên là thôi lấy tay cố gắng lấy tay đào đi wow wow nhà thấy không trúng ánh này trúng ánh này hôm nay mình trúng số cả nhà này sẽ đào cho cả nhà cùng xem luôn đợt này mình lấy tay mình đào chứ không là nó hư mất ui giời trời ơi trời ơi đến đây cả nhà cùng xem nhé wow chúng là chúng là chúng là wow, cả nhà thấy không đây một hai ba bốn hơn chục cây luôn hai ba chục cây luôn Rồi thắp trông chút cho cả nhà cùng xem hôm nay mình không đi nhặt ve chai được nhưng mà mình đi nhặt sâm được này đây đây quay cho cả nhà cùng xem xem là nó như thế nào đó cả nhà thấy không nó nguyên cục này luôn này đây ui giời. ở trong này nữa vậy là mình đang chưa tách nó ra nhé để mình cho cả nhà cùng đang xem ok mình sẽ làm từ từ cái dãy này mình nghĩ là còn đang rất nhiều dưới đây wow. chúng rồi chúng rồi từ mình phải bỏ ít đất vào đây để cho nó mát ở trong cái túi này, này. Ui. mỏ này đến lúc gãy mất xếp lại được đào còn hơn đào vàng này thấy trên này có mấy chỗ này tại vì nếu mà không thấy nó nhú lên ấy, thì mình sợ là đưa tay vào mình nó nó gãy mất cả nhà wow ở đây thì vừa thấy chỗ này mấy cây luôn Đó. chỗ nào mà nó lên lên cả đám luôn ui đứt cái gì đó lấy cả bồn không là nó gãy mất nên là sợ nó hư mất ui giời quá là đẹp này chúng rồi chúng rồi này chúng ui giời. rồi đứt mất cái lá rồi tiếc thế tiếc quá tiếc quá nó nằm ở dưới đất nên là mình cũng không thấy được nhá Ừ. Đây là những cái rễ mà nó gãy còn những củ này thì cái nào nó gãy này thì về cho mọi người nấu nước uống còn cái nào mà cái nữa này thì mình sẽ lấy về mình trồng này đây là những củ mà nó gãy mà nó vẫn đang ở dưới này này ui mình quậy và nên nó đứt mất này đứt hư mất cái củ rồi cái thành quả mình đã đào một lúc ở đây này được như thế này này đầu mình chỉ định đi nhặt mấy cái củ mà nó nước thôi để mình nước thôi nhưng mà mình thấy nó nhú mầm lên nên là mình sẽ tìm cái chỗ đấy để mình đào nhá ở đây này người ta đào lên quá là nhiều luôn nó nằm rải rác ở trên cái mặt này luôn cái này nhặt về nấu nước uống hoặc là mình nấu canh ăn cũng được ôi đây rồi đây rồi đây rồi đây đây đây, đây cả nhà cùng xem này wow đây ok chỗ này đó đây dùng hầm này thế khu này lại khu đang có nhiều đây giờ mình sẽ đào cho cả nhà xem mỗi đây nữa đây nữa đây chán bôi có bác đến uh, gần mình để xem đây này giờ kỳ 몇개 나온다. 조금만. 네. 그래도 어떻게 찾았네. 네. 여기는 잔보시고 이렇게 조금만 올라가고. 근데 뭐 오늘 올라온 거 보고 찾는 거예요? 아니. 네. 나중에 다시 심어요. Ở đây coi bác thấy mình đào ở đây cũng ra đây đào này bác cũng ra tìm với mình bây giờ thì mình đang tìm vào đây và mình sẽ đào cụ thể cho cả nhà cùng xem nhé những cái chỗ này thì mình chưa thấy gió nó lú lên nên là để từ từ để mình mót này để ôi nó sẽ lên cái này à. tại vì những cái nó đang nằm ở dưới đất chưa thấy được bác hỏi mình có đào có lên không cái cơ bắp đang đào bên kia kìa đào từ từ từ tìm nó không bác bên kia cũng đào mà ông làm thuốc hết thế là thành ra là có bạn lại có mình mình ở đây mình đào thôi nên ngại ngại bây giờ các bạn ở đây đào không được lát này mình sẽ quay cho cả nhà xem vườn sâm rộng Đây. thật sự sâm ở Hàn Quốc là giống như củ khoai ở Việt Nam mình ấy nên là cứ mỗi lần người ta đào xong rồi đi mót này này đi mót này thích nhá Ô, ông có cái cào nên là ông nữa lắm ông có cái cào nên là ông đào nhanh thôi bây giờ thì mình đào lát nữa mình sẽ coi cho cả nhà ông xem nhé càng đào là càng càng lên thôi mình sợ là đào phải nó đứt mất nên là mình phải đào từ từ và cẩn thận hơn chút không là sợ mình quơ nhanh quá nên là nó sẽ bị đứt mất này mà nhân sâm thì giống như củ khoai lang vậy rồi ui giời Này. ở chỗ này chắc là wow Đủ luôn 열쇠. 아, 네, 감사합니다. 이렇게 찾아가지고 하면 별로 없는데. <laughs> Ôi, bà bác, ông bác cũng đào được cho mình. Ông bác có đào vui không cho mình. thấy ông bác đào nhiệt tình đóng đào xong cho mình ông thấy mình đào kia ông ra đông đào ấy ông này đào được một bọc cho nên đem cho mình cho nên là mình nghĩ là chắc là đào xong cho mình nhé theo từng đám có đám có rất nhiều có đám thì ít thôi để xem có đám nào đông dùng nhiều đào cho nó vui rồi cơ ông thấy ra nhiều không có nhiều nữa nên là sáu bảy cây ngón đoạn này có vẻ là ít rồi nên thôi chuyển chỗ khác thôi chung là không ra nhiều nữa bác mình nào bây giờ thì mình đang tìm tìm nó chỗ nào nó mọc mình mới đào thôi không đào lung tung này đoạn này mình có này bây giờ ông đào gốc của bên này mình đào gốc bên này tướng này tiếp quyệt mạnh cái là gãy mất này cái gì đây này chuẩn bị ra màu đây là những cái mầm muốn nú lên này củ này mới đẹp này nhiều luôn đấy đoạn nào cũng có là nó không có giống như là mình từng khu luôn đây chắc là vì nấu nước bác không làm chán rồi ông chạy đằng kia rồi mà là không ra không có nên là mình lấy ông chạy đằng kia mình đi tìm chỗ nào mình thấy nó mọc lên rồi đào nó sẽ nhanh hơn đoạn nào có là có, liên tục một đoạn nào không có là thôi đi chỗ khác nhiều phết đấy của này to ừ. ui giời chưa này ông lúc này ông đào tận củ này nổ hết lên đấy củ này đẹp ra gì đẹp không? xính mà nói rồi không xính sao được lên mầm quá đẹp đây, đây là cái mầm lớn này Đó. mà chắc phải dài mầm đẹp <gasps> wow đúng đánh là trúng máy, đánh trúng máy này, này quá là nhiều trời <laughs> trúng số trúng số này trúng số lo quay rồi lại còn lo nhặt xem bao nhiêu cây nhá một cây hai cây này ba cây bốn cây năm cây sáu này, bảy này, tám này, chín này, được 10 cây không ui, đoạn này cháy nữa rồi 10 cây đấy trong khi đấy đứt mất đây ôi lấy cây chứ này hả thối mà ừ. cây luôn đấy. wow đúng cái gậy nó nó có đây này, gậy nó có nó có đấy đây sâm Hàn Quốc cả nhà đây thì bằng là đào mót sâm của là cái mót củ khoai Việt Nam đấy chắc cái đấy kia sẽ còn nhiều này à chỉ góc đường này này góc này lúc này là quá đẹp góc bên này thì nào không có ôi kia kia góc bên này có thì ít hơn nhưng mà công nhận cái cái dạng này vẫn là nhiều đây mót sâm hàn quốc cho cả nhà xem Bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cây nhân sâm nó như thế nào nhé Đây là lá của cây nhân sâm này ừ. Lên là một cây này, hai cây Ua, lên quá đẹp luôn Trước đây trồng nhiều lắm Ngày xưa mình trồng ở trên kia thì bị mấy con chuột nó ăn mất Nên là bây giờ trồng ở đây này, đó thấy không Lá nó năm cánh này, bây giờ đang lên phát triển rất là đẹp Còn gốc bên này nữa ừ. Đây bên này ba cây luôn một cây này, hai cây này, ba cây này bây giờ nó đang chuẩn bị lên đấy cả nhà hôm ừ. trước mình à, nhổ lên một lần để mình xem rồi bây giờ hôm nay mình sẽ coi cho cả nhà xem nó phát triển như thế nào thôi mà hai cây bên này thì phát triển rất là tốt tốt hơn so với bên này rất là nhiều mình hy vọng những cái này nó lên để đợt này nó sẽ ra quả cho mình mình lấy hạt nó nhé để mình ươm mình đang ươm thử nghiệm để xem là hạt giống sâm nó lên như thế nào hy vọng nó sẽ lên rất là đẹp này